lời dặn dò đường về Phật giới dành cho người đạt được bí mật đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam. Hôm nay, các Phật gia được truyền bí mật thiền tông, nhiệm vụ của ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận trình bày đường về Phật giới cho các Phật gia biết còn thực hiện được hay không là tùy mỗi vị. Đức Phật có dạy, người được truyền bí mật thiền tông 100 người chỉ có 5 người được trở về Phật giới mà thôi. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng trong số tất cả các vị được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay sẽ được trở về Phật giới tất cả. Mong quý vị cố gắng. Đường về Phật giới có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra. một Phật Gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật Gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. B. Bầu tròn này chính là chung ấm thân của Phật Gia. Do tánh người của Phật Gia không còn bao sát thân của Phật Gia nữa, nên chuyển thành là chung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân về tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong chung âm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. Hôm nay Phật gia để được truyền bí mật thiền tông có nghĩa là Phật gia để muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong chung âm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Chung âm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật Gia không dám lại gần, đứng xa nói Ta là thần quản lý tánh Phật của Phật Gia, cho chung âm thân của Phật Gia mang tánh Phật về khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi chung âm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn rước chung âm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung âm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Chung âm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đất dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. B. Nghiệp ác đất âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật về khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà phép thân thanh tịnh về kim thân Phật khi tánh Phật về khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới để trở về Phật giới liền được điện từ quen trong Phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà phép thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà phép thân thanh tịnh này sản sinh ra một kim thân Phật tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này kim thân Phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành Phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ 30 phút sau thức dậy 2. Phật dê thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu, nửa trắng, nửa vàng. B. Nếu trong trung âm thân của Phật dê mà chứa công đức về phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật dê nắm trung âm thân của Phật dê bên nửa trắng về nói trong trung âm thân của Phật dê công đức phước đức bằng nhau vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước nếu Phật Gia muốn trở về Phật giới Thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng Tôi muốn trở về Phật giới Thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật Gia Thể chung ấm thân của Phật Gia ra Này nói Thần Tê cho chung ấm thân trở tánh Phật về khối công đức trở về Phật giới Vậy chung ấm thân nên cẩn thận Phật gia phải biết một Nếu Phật gia phát ra được Pháp Trần thì thập loại thánh không làm hôi tiêu dễ thử Phật Dê. Vì vậy Phật Dê điều khiển trong âm thân của Phật Dê tự do trở tánh Phật về công đức, trở về Phật giới như là trường hợp công đức vô lượng vậy. hai Còn Phật Dê không phát ra được phép trần thì chung âm thân của Phật Dê vừa bay ra ngoài trái đất tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói Như Lai là Phật biết tánh Phật vào thế giới loài người, tạo được công đức, mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai, bay ra ngoài sức hút của trái đất để trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong vị này nói, Phật gia chở tánh Phật về khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật Gia văn lệnh điều khiển chung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, Phật Gia cho chung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả, vị này biết bị Phật Gia phát hiện nên Phật giả này biến mất. Phật Gia cứ dừng tại chỗ. Một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện. Về cũng nói làm như vị thứ nhất, Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện. Về cũng nói và làm như vị thứ nhất về thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất về thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất về lần thứ hai. Khi chung ám thân của Phật Dê chở tánh Phật về khối công đức bị thử ba lần như vậy, lè chung ám thân của Phật Dê để bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật Dê cứ điều khiển chung ám thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa để thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được kho tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển chung âm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến các nơi chư Phật ngự để rước tánh Phật về khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng, hai là màu trắng, ba là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo dằn co. Một vị thần quản lý nắm kéo chung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo chung âm thân của Phật Dê vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quẻ cũng như không tuổi thọ. B. Dòng họ của Phật Dê nắm kéo chung âm thân của Phật Dê vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. B. Thế lực này nắm kéo dần co như vậy. thần linh Phật Dê lê lên một tiếng cho thật lớn, buông Vì âm thanh lớn như vậy, phế đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm chung âm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, chung âm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thập thánh giả Phật tạo hoa tiêu dễ rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Lễ truyền bí mật thiền tông đến đây là xong, mong tất kể Phật gia hành đúng lời của Đức Phật dạy để được trở về Phật giới là quê hương cũ của mỗi Phật gia. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu www.thiềntông.com ngày 28 tháng 6 năm 2020. Xin hết. ạ dạ. À.